Sau trò bảo vệ tất thành cang, ông Trọng gia đoàn phá vỡ chân giết Lê Thanh Hải ở công an thành phố. Vào ngày 11 tháng 5, phía cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị giảm án cho Tất Thành Cang. Cơ quan cảnh sát điều tra mà làm thế thì khác nào bất tuân ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng. Những lãnh đạo cơ quan điều tra của Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh có tiếng thân hay không? nhờ những con người có thế lực ở thành phố Hồ Chí Minh tiến cử và cất nhắc chứ tầm trưởng phòng công an sở không có cửa để bắt tay được với Nguyễn Phú Trọng. Người mà ông Trọng để ý tới là những ủy viên trung ương đảng nắm cả một tỉnh hoặc một thành phố trung ương, còn thành phần thấp hơn khó mà làm ông Trọng có thể để mắt tới. Biết như vậy, hầu hết các trưởng phòng ở sở cảnh sát họ phải chọn nghe lời ai. Họ thừa biết thế lực của Lê Thanh Hải còn rất mạnh tại thành phố, bao nhiêu quan chức thành phố hiện nay là người đứng đầu sở hay là các cấp phó giám đốc sở là người mà Lê Thanh Hải từng cất nhắc. Thời xảy ra sai phạm tại Thủ Thiêm, bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đô đã tranh thủ đưa thuộc hạ của mình vào các vị trí chủ chốt của bộ máy nhà nước và bộ máy đảng. Có thể nói không ngoa rằng các chủ tịch quận huyện và các cấp phó, các giám đốc sở và các cấp phó thì hiếm có người nào mà không có dính tới ân nghĩa với bộ ba Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua. Một dàn chân giết này thì làm sao ông Lê Thanh Hải? Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua không mạnh được. Không phải ngẫu nhiên mà Trung ương không muốn cho người gốc thành phố lãnh đạo thành phố, bởi Trung ương biết một khi người thành phố Hồ Chí Minh mà làm bí thư hay chủ tịch thì họ có thể bướng bỉnh trước chỉ đạo của Trung ương. Ông Lê Thanh Hải là gốc Tiền Giang, Tuy nhiên, từ sau 1975, ông này gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh nên có thể xem như ông là người bản xứ của thành phố này. Vì vậy mà chỉ một bí thư thành ủy, ông Nguyễn Phú Trọng không thể nào xoay sở để đưa ông này vào lò được. Liệu dùng công an thành phố đánh Lê Thanh Hải là cách làm hiệu quả không? Dưới thời Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Phú Trọng muốn bắt một Lê Tấn Hùng nhỏ nhoi cũng cần dùng cả bộ công an vào thành phố Hồ Chí Minh Bắc. Có thể nói công an thành phố dưới thời Nguyễn Thiện Nhân trở nên tê liệt trước các nhân vật cựu lãnh đạo thành phố. Tuy nhiên khi ông Nguyễn Văn nên về thành phố thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã lột xác, họ là công an địa phương mà bắt được nhân vật rất lớn, lớn hơn Lê Tấn Hùng rất nhiều, đó là nhân vật Tất Thành Cang. Đây là chiến công vang dội của công an thành phố và là thành tích đáng nể của Nguyễn Văn Nên. Tuy nhiên cho đến giờ, Thực tế cho thấy công an thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ làm được tới đó bởi những thế lực bên dưới đang muốn gỡ tội cho Tất Thành Cang. Đến đây cả ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Văn nên đã gặp lực cản rất lớn. Nguyên nhân của lực cản đó là do Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồng Nam vẫn không thể sai khiến được những cựu lãnh đạo công an các phòng ban được thế lực Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang đã cất nhắc. Theo một số nguồn tin, mà chúng tôi có được là hiện nay những cựu lãnh đạo thành phố như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua đang thọc tay vào bộ máy chính quyền thành phố. Những lời cố vấn của các nhân vật này trong việc chọn nhân sự cho các sở và các quận vẫn rất có uy. Đó mới là vấn đề mà ông Nguyễn Phú Trọng khó triệt. Đứng trước đảng bộ thành phố, ông Nguyễn Văn Nên mà tỏ ra cứng rắn với Hải, quân đua thì sự ủng hộ đối với Nguyễn Văn nên trong đảng bộ thành phố vơi dần. Đó là điều mà Nguyễn Văn nên không hề muốn. Đó là một phần lý do việc phá án đối với Lê Thanh Hải đang gặp khó. Điều dễ thấy là hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang cố hỗ trợ Nguyễn Văn nên hết mình. Để xử lý cho xong cái gai mà bao năm ông Trọng chưa nhổ được, Nguyễn Phú Trọng cho khắc chế hệ thống chân giết của Lê Thanh Hải. Ngày mùng 3 tháng 6, sau hơn 3 tuần sau vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giảm án cho Tất Thành Cang, thì nay ngoài Trung ương đã đáp trả. Vụ án liên quan ông Tất Thành Cang, Trung ương đề nghị làm rõ vai trò đồng phạm việc nhận tiền thù lao, khen thưởng của Sadeco. Đây là hành động mà Trung ương muốn ép thêm tội cho Tất Thành Cang để hóa giải đề xuất giảm tội. Lần này Trung ương yêu cầu Viện Kiểm soát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh áp lực cơ quan điều tra làm rõ có hay không vai trò đồng phạm tham ô tài sản của các cá nhân nguyên là thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát Sadeco trong việc nhận tiền thù lao, khen thưởng của Sadeco. Viện Kiểm sát Nhân dân mới là nơi buộc tội, mọi bản án đều do Viện Kiểm sát xem xét buộc tội còn cơ quan cảnh sát điều tra chỉ đề nghị mức án. Như vậy thế lực của Tất Thành can chạy chọt phí công an thì cũng khó mà gỡ tội cho can. Cho đến bây giờ, Trung ương vẫn đang điều khiển được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đây là cái lợi cho Trung ương. Tuy nhiên, trong viện kiểm sát có người của Tất Thành can cài vào hay không thì chưa biết. Mối quan hệ Tất Thành can rất rộng và tầm ảnh hưởng rất lớn chứ không phải mất hết. Ngày mùng 3 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung lần hai vụ án liên quan đến bị can Tất Thành, can nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 đến 2020 và 18 đồng phạm. Một trong những nội dung mà Viện Viện Kiểm sát Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ đề nghị cơ quan điều tra điều tra bổ sung là đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ có hay không vai trò đồng phạm tham ô tài sản của các cá nhân nguyên là thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty Sadeco trong việc nhận tiền thù lao, khen thưởng của công ty Sadeco. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ nguồn tiền thụ lao và tiền thưởng mà công ty Sa Deco đã chi để xác định chính xác tội danh đối với Tề Trí Dũng. Nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận và 18 đồng phạm trong vụ án này. Theo hồ sơ vụ án, kết quả điều tra ban đầu thể hiện Tề Chí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển Nam, Sài Gòn Sadeco Đội công nghiệp kế toán trưởng Sadeco đã có sai phạm trong việc chi tiền cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa đi tham quan, khảo sát. Theo đó, ba bị can này bị đề nghị truy tố vì có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tất thành can mà vỡ thì Lê Thanh Hải toan. Cho đến giờ, Lê Thanh Hải theo hướng Lê Tấn Hùng được xem như là bế tắc, ông Lê Tấn Hùng được Lê Hoàng Quân ký bổ nhiệm làm tổng giám đốc Sari, chứ không phải Lê Thanh Hải ký. Được biết việc ông Lê Hoàng Quân ký quyết định đấy là do sự chỉ đạo của Lê Thanh Hải, nhưng là chỉ đạo miệng không bằng văn bản thì không để lại bằng chứng. Vì vậy Lê Tấn Hùng sai thì Lê Tấn Hùng chịu, dù cha ông Tô Lâm có nhốt Lê Tấn Hùng thêm bao lâu nữa thì cũng khó moi ra được gì tấn công Lê Thanh Hải theo hướng Tất Thành Cang là khả dĩ nhất. Nhưng chó tới bây giờ tình tiết mới của vụ án vẫn không có gì. Vẫn chỉ quanh quẩn vụ án Sadeco chứ chưa chạm gì đến Thủ Thiêm. Thực tế cho thấy, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang muốn gỡ tội cho Tất Thành Cang rồi. Không biết ông Lê Hồng Nam giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh có dám thay người đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra hay không? Nếu không thay được thì khó mà tránh khỏi vụ án cứ dậm chân tại chỗ. Bất tất thành can mà không khai thác được sai phạm thủ thiêm thì xem như là thất bại. Bài toán lớn là tống Lê Thanh Hải vào tù xem ra ông Nguyễn Phú Trọng khó mà giải quyết được. Có thể sắp tới thành phố Hồ Chí Minh có thay đổi nhân sự ở chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng lại ra được đòn đánh mới, hãy chờ xem.